Tường Linh Hôm nay à, chúng tôi xin gửi đến à, quý các bạn dòng máy sới đất chảy dầu, máy à, cày bừa chảy dầu, đa năng, trâu vàng, thương hiệu trâu vàng Thì đây là tổng thể của máy này, thì máy bên ngoài có màu xanh, tổng thể bằng máy bằng sắt hết Đấy à, Máy có động cơ 5,5 HP, cân nặng 88 kg Tương đương với công suất là 4 kW máy có thể ờ, sử dụng ờ, được nhiều chức năng ờ, trong nông nghiệp thay con trâu ngày xưa như là sới đất này cày bừa đấy lên lúa rạch rãnh thì đây trước trước này là tổng thể của máy này ở phần này là cái biểu tượng công ty của máy công ty sản xuất Inteso đây là cái phần dây giật khởi động của máy này đây là cái bộ lọc gió này bộ lấy gió cho động cơ này còn bên này là bình dầu bình dầu dung tích 2,5 ờ, lít đấy còn bên này là cái ờ, ống xả của máy thương hiệu ờ, trâu vàng thì bà con biết nhiều rồi qua cái máy xăng còn đây là cái máy dầu thì máy dầu thì ưu điểm của nó sẽ là tiết kiệm nhiên liệu hơn và sử dụng các công việc ờ, làm ruộng ờ, làm ờ, ruộng bùn các thứ thì nó nhanh hơn máy xăng còn máy xăng thì nó gọn nhẹ và tiện lợi hơn nhiều chức năng hơn đó thì quý bạn có thể cân nhắc để sử dụng máy nào cho phù hợp thì còn phía bên phải này thì đây là cái uh, dầu của máy này cái dầu dầu động cơ này đấy nhớ động cơ chúng ta sẽ đổ ở đây dung tích của cái này là chúng ta đổ một lít đến một lít rưỡi đấy thì chúng ta sẽ đổ vào này để uh, bôi trơn máy lúc làm việc còn ờ, đây là cái tấm chắn bùn tấm chắn bùn của máy thì ờ, nó có được chia thành hai phần như thế này nếu các bạn ờ, sử dụng ở đất mà không có nước ấy, thì chúng ta chỉ cần lắp một cái tấm màu xanh trong này thôi còn nếu mà sử dụng đất ngập nước đất bùn ruộng bùn thì chúng ta nên lắp thêm cái tấm chắn màu đen ngoài nữa để đảm bảo là bùn nó không bị bắn lên người sử dụng trong lúc sử dụng đây bên đây là bảng thông số của máy thì ờ, được ờ, đính kèm vào đây đây quý bạn thể thấy máy làm đất đa năng động cơ dầu này model in173 đây công suất 4 ờ, hp vòng tua 4 kW vòng tua 3.000 vòng trên một phút đấy chiều rộng sới là 1 mét độ rộng sâu sới là trên 10 phân trọng lượng 88 kg do công ty Intosu sản xuất và phân phối đấy còn ở phía bên trên này là cái phần tay cầm của máy thì phần tay cầm của máy thì gồm có cái này là có bóp chuyển hướng này Đấy, rất là thuận tiện khác với nhiều dòng máy ờ, Trung Quốc thì thường ờ, thì máy trao vàng có chức năng à, bóp chuyển hướng như thế này khi di chuyển chúng ta chỉ cần bóp thế này thôi là có thể chuyển hướng được rất là thuận tiện này đấy. Ừ, hai cái cần này đấy là cái cần ga của máy cần cần côn của máy bóp côn ở đây chúng ta sẽ bóp côn vào đây Ờ, thì ờ, lúc sử dụng thì chúng ta vào số sau đấy uh, vào số này và bóc côn thì máy sẽ sử dụng luôn máy thì có hai cái bộ côn đây có hai cái cần bóc côn ở đây một là đây chúng ta có thể sử dụng bên này hoặc là sử dụng đây cũng đều được để thuận tiện trong các tư thế sử dụng khác nhau ví dụ đẩy lên rông chúng ta sử dụng cái này luôn hoặc là lùi hoặc là như thế nào chúng ta cảm thấy thuận tiện chỗ nào thì chúng ta, chúng ta sử dụng chỗ đấy. đấy rất là thuận tiện còn ở phía phần tay phải này thì sẽ là ga của máy cái cần ga của máy Đấy, kéo đi kéo lại còn ở phần uh, dưới đây thì nó sẽ là cần số của máy này Đấy. máy thì uh, có hai số tiến một số lùi Đấy, chức năng hai số ờ, đây là số 1 là ở tua chậm này quý vị các bạn đẩy lên một uh, nấc này là số 2 thì nó là tua nhanh còn ờ, đẩy lên nữa thì ờ, cần thẳng như thế này nó sẽ nằm về không còn chúng ta gật ngang đẩy lên này thì nó sẽ là về ờ, số lùi rất là thuận tiện số vào ra rất là dễ đấy máy thì có sử dụng chỉ 0,3 đến 0,4 lít dầu trên một giờ thôi đấy rất là, là tiết kiệm nhiên liệu đây là cái phần ờ, dầu ờ, để bôi trơn cái bộ truyền động cũng như là hộp số của trong máy này đấy thì ờ, chúng ta sẽ đổ vào đây sử dụng dầu đặc thì đi kèm theo máy thì quý vị các bạn lúc mua máy cơ bản ấy, thì gồm có máy và một bộ sới đất cơ bản theo máy và cũng như là các phụ kiện đây đây là cái túi công cụ máy làm đất đa năng đấy của sâu vàng à, phiếu bảo hành ờ, các ốc vít và cái bộ dụng cụ cờ lê này tua vít cũng như là cái ờ, các đồ để tháo mở máy chúng ta trong lúc ờ, sử dụng có thể đấy có thể sử dụng luôn cơ động hơn